Go, go, go, go. Hello các bạn, mình đang ở Maragui và hôm nay mình đang đi một chuyến uh, uh, tour ăn sáng cà phê mình đi núi Đại Bình còn vụ này mình à, có dẫn theo một bạn chạy à, ở Winner V3 thì à, bạn có thấy mình đăng mấy cái post Facebook á thì bạn cũng rất là muốn đi cuộc nhưng mà về ai về là mình chưa cấm thẻ nhớ vô mọi người giờ nó ơi mình chưa cấm thẻ nhớ vô hỏi sao giờ mới là cái stop quay đầu tiên trong chuyến hành trình này nói chung là sống ảo à, vẫn không rành thôi thấy chỗ nào đẹp rồi cứ tấp vô nha có gì đi trước luôn cũng được tắm cái mây hả ba rồi vô cho anh tắm đi đúng rồi lấy cái này mất cái kia đúng rồi kệ nó <coughs> thường là muốn chụp xe thôi tới đều ở lộc rồi đó không mà nãy đứng cái khúc kia chụp lên nó đẹp hơn ha khúc dưới kia đúng không ừ. không có dây điện luôn còn đây thì chụp được cái bản thôi vẫn đi nhiều lần rồi chứ mà cũng chưa có lần nào chụp ờ, cái bản này ông bấm vô chỗ tôi á được rồi à ok hai ba nhưng mà vậy là chỉ thấy cái dáng thôi nha đồ đạc gì nó cũng tối thui à được rồi ok Five minutes later điện thoại chụp hơi xấu nhưng mà về đét thêm tôi chớm xuống dưới kia chờ đổ xăng cái nó bình thường ha vô đây biến mất tiêu hết trơn núi non gì đâu tự nhiên vô đây hết trơn à, chán quá có nháy được tấm nào không coi không đi tiếp nè ờ à. rồi cất bò um, ừ, Agrabovic mà dính cắt bò anh đi sai xa hả ba ở trên đâu cái cầu sắt hồi nãy nó ở chỗ nào ta còn sắt nè rồi để, để, để các bạn đòi chỉ có biết thôi mấy cái khúc này của ừ. mình cái đi lạc này chắc qua đây kịp á chắc vừa hết mây là hai mẻ mai thằng xuống rồi bay uống cà phê xong rồi xuống <laughs> đây là cái view từ quán cà phê Bình Minh ở núi Đại Bình nhìn xuống khá là tiếc vì mình lên đây là giờ trưa rồi trong khi à, nửa tiếng trước là mây nó như thế này nè thật là tiếc luôn <clears throat> rất là cao cái à, đường dốc phía dưới đó cái đường dốc phía dưới là sẽ có xe họ chở à, mình lên với phí là 50k một người đầu lên đầu xuống nhưng mà tại vì tụi tôi là đã sắp xe lên đây rồi nên là đằng nào cũng à, lỡ phá xe rồi thôi phá luôn ghim số 1 chạy từ dưới chạy lên à, cho cảm nghĩ lần đầu tiên à, phá chiếc Winner V3 của mình về đóng tiền bao giờ <laughs> đây là thanh niên lần đầu đi à, vượt mà bị dẫn đi một cái cung gọi là bấy ngày luôn yeah really rồi à, uống nước cái à, đi đâu tính sao